Hello các bạn Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại lưỡi để câu cá bóng đục mà không sợ bị nuốt nha à, Cái lưỡi này thì à, hồi trước mình cũng đã test một lần rồi Hôm nay mình à, ngày mai mình sẽ đi câu mình test lại bằng hình ảnh à, cho các bạn coi Lưỡi của chính hãng BKK nha các bạn à, Có giá là 38 ngàn một gói à, Size 12 thì sẽ có 10 cái Nói sơ thôi bây giờ mình đi ngủ mai đi câu nào mày hắt nè ảnh muốn đục nè mẹ kinh dơ đó rồi khai chà bá luôn trời dữ nha bảy hắt đã muốn đục đồng này chỉ như là mũi thằng quyền nó à, đem cành tiêu rồi tiêu rồi hả vậy là tôi cầm cái cần này tiêu có rồi có cái cần ba mươi sáu rồi đôi kìa đánh thử cần này coi không đánh đi xin qua cống dễ dài mà ủa gì vậy <laughs> à, Đúng còn nhiều mà Mất toàn kết rồi Ôi trời ơi chết tôi Chơi đi Rồi mình lấy ít ăn thử xem ăn ngon không chứ Bạn cứ lo À mà cả đâu sao vậy Xéo no Chơi cho vui thôi cá đâu à, để đứng rồi ông xuống còn đứng mẹ ra kìa cá đâu cá đâu rồi ừ, cá nó kéo bầy qua đây chết mất đoàn kết luôn nhanh hay giờ bay <laughs> <laughs> có cái cần này nó phe nè <laughs> gì vậy hiếu <laughs> phe này đó bá cho gãy cần đó không hả gãy cần đó gãy không gãy đâu à, cần này nó nhìn nó đã oh. đó, mình mình bỏ vô cái vỏ nè từ từ thôi yếu nó chết á hả nó chết đó ống đục lên cái chết đó ây da ây da uống à, cái gì vậy ông xin vô lấy cái thùng này chiều hai tôi để trọng á tí nữa đi tôi để sẵn thùng ở đây mà tí nữa đi à dạ rách rách quần rồi trong thùng này nha nó dơ nha rách quần rồi hả giờ sao đây mất đoàn kết quá cái môn gì? cái môn gì môn này môn cực kỳ mất đoàn kết luôn đấy không biết là ê có lũng không đây mới hồi à, hiếu ơi cho cái đẻ cá ăn cá cũng được nữa hiếu vô lấy đồng đi lười với heo á vô cái giường mình ngủ á vô nó, nó nó hết mùa cá luôn á hiếu đi câu chẹm đi <laughs> được rồi ha tôi thấy tôi thấy nó hợp hợp lý vãi nồi vào ờ. đi câu chẹm đi <laughs> đi câu chẹm anh hiệp ơi mình là youtube mình phải câu chẹm hiểu không đâu hôm nay mình làm ờ, cái gì? hôm nay mình ờ, hôm nay mình làm về câu bóng đục à nên mình làm về bộ môn bóng đục <laughs> Nhớ ghi là ừ. Ai, bạn câu bên đó đi mình câu bên này vẫn cứ cứ cà khỉ <laughs> chửi nhau như thế nó nhìn nó dòm bóng đục mình thấy ghê luôn trời nhìn cá bự bự nhịn nhịn chút nó nhòm nó ghê luôn á <laughs> gãy đâu được cần này cần nhật mà nhật mà không gậy gậy chứ gãy gì đó đó đó kéo đi vậy là đoàn kết rồi đó ê không qua đây nha nãy bạn kêu <laughs> bạn đuổi mình đi xa nha qua không qua thì <laughs> chọt qua đi câu đi câu thoải mái gì đâu cứ thoải mái anh ăn chưa gì nó ăn rồi nó ăn rồi vậy chắc nó nó hay là nó nhả mẹ rồi à? Sướng, con cá luôn Con <laughs> cá này cho nè <laughs> Hàng gì mẹ nó ngầm Ủa, ờ, thôi bỏ vô luôn Gì, Vậy, dạ, kho tiêu luôn Hả? Kho một nồi luôn ừ đúng rồi đầy đủ các thứ luôn đấy. Má biết tôi đang nhìn gì không? Gì? Yeah. Mấy thấy tôm nhẹ ngóc kìa, tôm loạn nhau ngầu Ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê Mất đoàn kết thì con mú Ê con này, con này thả nó chết Thả cho nó, nó, nó, nó, nó, nó chui đúng là cái bộ môn câu tay này nó mất đoàn kết thiệt ừ. đừng vô chơi ừ. sống nhấp nhô muốn xài sống luôn đó đó trời nó ăn quá hiếu ơi hiếu lẹ hiếu ơi má nó gom hai lưỡi vô luôn à ừ. dài thiệt chứ con nuốt rồi ừ? chậm rồi ừ. ý ý phê chạy cũng đã gì phê làm cái quái gì cái dần phao lên là giật không nói nhiều dần phao lên là giật vô chứ nói gì nữa ô chạy dữ ừ hai con lúc hai con lúc mà làm đúng, đúng, làm rồi lối thì mẹ ấy bình tĩnh chú em rổ dây hết này Tại sao cái phao này Ý da Ý da Ý da Ui hai con nè đó, là bình thường hai con là chuyện bình thường mà hai con xong gỡ cũng thấy bà không? ê cái đợt không cái đợt hồi hồi hồi, hồi nhỏ tôi đi câu với chú tôi thẹo sáu con lên <laughs> thẹo sáu con mà bóng đục biển đã bự ha dạ. mà nghe nó bóng đục biển nếu không bằng không biết Thế chắc nó không mập bằng không nó bự hơn á nó không, chỗ nó không mập bằng nó không béo bằng hết hồn đúng tắm oh. cứ làm lại lại lại lại giống nhậu vậy làm sao là nó ăn dữ hả trời má hai con nữa hiếu ơi vô đi quýnh đi quýnh chung sao đâu hai con này là nó nhiều về đặc kiểu ừ vậy là hôm nay câu tráp là quên đi đúng không tráp nó không vô nữa không cá không có đâu ừ nó vô đâu cá vô là chạy liền Đó, cá bự đó Hiếu Cá bự đấy <laughs> giờ chụp cho quyền đi chụp con quyền nửa tiếng nửa tiếng hồ gì à, nửa tiếng hồ như đó đi nhỏ là đéo nó lợi được ừ. Uh, uh, uh, uh, vui he <laughs> mấy cái trò trời trời trời chạy như cái máy trời ơi <laughs> cái bóng nó chui vô đây nó nằm cá nè ông ơi tôi ghét con đó tôi kỳ à. mang ấy vô đi hồi nắng về vợ chửi mang găng mang đồ vô đi trời ơi cá gì qua đó đó rồi mà một cái vòng tay đúng luôn á mà con này chưa đâu vừa rồi câu đúng một con một vòng tay luôn như heo luôn mà ủa, ủa nó lút là giật hay là nó nhúng nhúng nhúng nhúng nhúng gì lút gì cái đốt pha là giật cho tôi ngoài á đốt quá cũng như heo nuốt luôn rồi à. con heo này đã nuốt thưa quý vị ấy da cái lỗ này ngon hơn lỗ nãy ông đánh ha lỗ nãy lên ít đúng không không được hai con Hử? lên nó vẫn đều nhưng mà không được hai con nó không hai dày nó không lần. à, con này sai một vòng đây nè hiệp ừ. nó rút ham nói chuyện nó rút mất tiêu luôn coi nè lưỡi nó quơ vậy đâu dám dám chơi nó đâu lưỡi nó quơ vậy đâu dám cầm vô đâu cầm vô dít cái lưỡi này vô vô, vô tay à. lọt mẹ đó đó hả ừ nó còn khỏe quá mà ăn dữ thiệt chứ wow wow wow wow wow wow wow wow bự. nó bự ừ, má trời con này cũng vậy luôn đó ừ. còn tay đó cái thế của tôi sao nó nó bắt cá thấy nó khó khăn quá uh. Bự không? Bự Cá như cá biển luôn Ừ Ai da, ai da, ai da, ai da, ai da, ai da, ai da Tém nữa xuyên tay rồi Cá bự ha ha Đúng là cá như cá biển Tụi nó câu đéo, hai cần đéo kịp luôn đó Ừ Một cần đây là đuối rồi đây có nào hồi cái này nó lủng lỗ hồi dở lên có con nào không ta dạ, <laughs> hiếu nó chửi ra cả ngày luôn ờ. <laughs> mẹ con này con thứ mấy đây để dạ, con này là con thứ mấy đây con mấy con nằm trên đá nè năm con sáu con thôi lấy sáu con về ăn cũng được đúng không chưa ăn cũng được bây giờ hôm bữa <laughs> hôm bữa tôi đi ờ, Cần Giờ năm ngoái đi Cần ấy năm trước nữa đi Cần Giờ thấy ông kia đánh cũng cũng ghiền ghiền vô kéo cái cần cần cần tay ra quấn từ đợt hồi xưa tôi cũng ờ, cái thời gian đầu là ừ, câu bột đáp á thành ra lúc nào cũng thủ cái cần cần tay ở trong á cái uh, lấy ra quấn được mấy con về được bốn năm con à về cái làm làm sạch cái bỏ chiên xù liền chứ chứ lâu nay ít ăn có đầu ăn má rồi đánh mà cong lưỡi luôn hiệp dễ sợ này nè cong cái lưỡi luôn này quá ây da ham nhìn không à bự ham ham nhìn bạn hiếu không à. ây da ủa cho nó cho nó nhảy cho là nó bớt bớt rồi mới mới chụp nó đúng không ừ. chứ chụp vô nó, nó quýnh tay không cá ủa sao sau này giờ ít vậy ta đây rồi Đâu đòi nhiều Đất chị, Phải không cha? Chắc là đó mười mấy con gì? Không Khoảng chừng chục à Đúng rồi Thấy giờ câu nhiều mà Không nghĩ quá dễ quá ha Câu nguyên ngày đâu được đó Ông muốn một buổi hả? Nửa tiếng là được rồi, nhiêu đó Bà tôi nói là hôm bữa là hai ngày á Hiệp Chứ không phải một ngày đâu À dạ qua cái ngày thứ hai anh ít quá thôi đô không muốn tính vô mà cái ngày đầu là đô đô đi lua mất khúc rồi bự không bự không à hiếu ây da ây da ây da ây da ây da ây da nó rung không ngừng gì hả gì bắt con coi ủa nãy giờ cũng bắt lộ đó chứ bắt chỗ nào mà nói <laughs> bắt thoải mái gì đâu anh em cứ ai câu được lấy thôi gì ngồi đây nè trong đây không có ngồi đây nè ừ ngồi đây nè ừ hả hút được miếng thuốc rồi luôn đấy nào quá luôn á Gì? Gì vậy? Nhiều quá Vui quá Má nó sờ chắc luôn á Mẹ nó phá rối lưỡi luôn Đúng á ừ. Ủa ừ, nó con đĩ này nó ăn hèn gì thấy nhúng cái nó im ra con này người ta không khó kho lắm nè kho dừa ừ. nói chung kho chung với bóng đục thì ngon à, tôi vẫn thèm con cá cá cá kèo gì cá gì cá cá kèo đầm đúng không ngon dễ sợ ngon thơm còn nó hiếm à còn đó lâu lắm thôi mới mới mua được lần đầu tiên mua được ngon quá trời ừ. lần đầu tiên nghe cá kèo đầm đó lỗ ông nó chạy qua lại rồi kìa qua trở lại thôi cứ đổi liên tục u u u wow wow wow wow không quá mình đi về mình dính <laughs> ê ê ê, ê. má sợ luôn. tí nữa làm thùng lớn lớn chụp cho bạn Quyền coi bạn Quyền lại khóc nhè chứ gì ông bể phía trong này nhỏ ê ê ê ê ê cứ ngồi làm biến cái là dính trong luôn biết ngay cá sò nó xuống nó cho hai cái hết ồ thích câu cá sơn hả thì nghe nói câu cái sơn này nó lên nó ăn cho bông đục này cầu để dám buồn cần <laughs> buồn nút mẹ buồn điền cái là nút rồi con gì vô ấy hiệp ơi Ừ. im luôn ha ừ, con cá tráp con cá chẽm nó xà quần đây cái là nó hết ăn cái gì không oh. cá tráp cá chẽm nó vô là hết ăn trâu trong á chỗ tôi mới dính á ừ. Ây da Ây da Truyền áo rồi Đi cá này hai cái áo tao sao gỡ chó thiệt chứ rụng cái áo mẹ nghiệp Vậy. Đéo bắt mồi luôn. Con nó xuyên áo nè. Xuyên áo nè. cắt lưỡi hả bấm lưỡi thần kinh gì áo áo chịu mấy bạc cái lưỡi có ba <laughs> có, có mấy ngàn bạc tự nhiên <laughs> thi sinh cái áo <laughs> cá giờ khủng rồi đó Hả? Tôi hy sinh cái áo. Má, áo gì vậy? Sao ông nằm vậy cứ ngửa là là ông đập luôn. <laughs> dính luôn trời. Chưa kịp chưa kịp ngửa gì hết trơn. Ý, có mú luôn ừ. Mú hả? Ủa với bóng <laughs> Bóng ấy ấy da, nó cắn luôn trời Ừ con nó cắn luôn mà Mất dài ghê Ờ nó cắn mình nè à. Nó hướng cái tay hướng cái mỏ <laughs> vô cái, cái tay mình đàng hoàng nha Không phải là Ăn ghê không Đéo có cái sơn, đéo thấy cá đục luôn Đục cái sơn là đồ bản thân rồi <laughs> đôi câu ai nói có đó mà nó đục đâu trên đó sao ngửa lên rồi rồi rồi chạy lên bãi cạn ta chạy lên bãi cạn ông ơi bãi cạn à ừ nó nó nó đang ở dưới sâu nó kéo lên bãi cạn thành ra cái phao tôi nó nó nó lún xuống cái xong nó chạy ngang qua ấy da không từ sâu nó kéo qua đó từ sâu nó kéo qua cạn chứ không phải từ sâu kéo qua cạn nó ăn tôi nó kéo lên cạn á à? thành ra là tôi tôi cái phao tôi nó nó, nó khó thấy phao tôi chìm nó không thấy vô mùa set up bộ kỹ bộ đi chiến với anh em nha hiếu nghe hiếu không vui rồi gì yeah. nào đâu mà anh gì ừ chưa đi trong mùa nó mấy lần lắm mà đâu phải là nào cũng được như vậy đâu không thấy, thấy rồi đó ừ giờ có nhỏ rồi em ơi nó đi theo bầy á gì vậy nuôi đàn là sơn pháo vậy nó ăn đây nè đây sâu nè nó xong nó kéo lên đây nè kéo bãi cạn nó nằm thành ra cái phao tôi nó nhúng nó kéo xuống cái xong nó lên nó bình lại đó đó bắt đầu kéo đi nè <laughs> kéo <laughs> kéo qua anh kia rồi kéo qua anh kia rồi <laughs> kéo kéo phào xuống đáy rồi để, để nằm trên bãi cạn mà không không, không phải cạn đây đâu giữa giữa đó nó ăn xong nó kéo vô cạn ý hiểu ý không chứ không phải nó ăn ngay chỗ bãi cạn à? nó nằm chỗ nghiêng nghiêng á bắt cho sư phụ coi nha phụ nhìn nè chỉ làm lần thôi yeah. đâu ở đâu à? <laughs> tốt nghiệp môn câu bóng đục linh con chết rồi chết ương giờ canh canh cục chặn chứ <laughs> không canh phao nữa đó ừ. <laughs> tầm này tầm này có phao chứ là chuyện đấy đó Đây à? Nuốt luôn rồi nè à, Câu cục chặn mà còn nuốt nữa nè Chỗ tôi câu hay là chỗ bên này Bên này nè